Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Soi Kèo cũng như là kênh Tiếng Bóng Đá cùng với kênh Tiếng Bóng Đá VIP luôn nha anh em Đó thì trong cái video lần này Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu tại cái giải đấu ngoại hạng Anh nha anh em Thì như anh em đã biết ấy, tại giải ngoại hạng Anh thì à, vào tối hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có rất là nhiều trận đấu được diễn ra từ các giải đấu hàng đầu châu Âu này Đó ngoại hạng Anh cũng có La Liga, cũng có sự ra sân của Ờ, khuya nay có sự ra sân của Barca này, đó cũng như Villarreal, Espanyol và Retafe. Đó tại Serie thì cũng có cái ông lớn như Napoli. Đó rồi trận đấu giữa Inter và Lazio, trận đấu sớm này, trận đấu sớm giữa Inter và Lazio tại uh, Serie thì tiếng cũng đã lên cho anh em tại cái kênh mà uh, tại kênh YouTube tiếng số kèo rồi. Anh em có thể vào để tham khảo nha đó còn tại giải Bundesliga thì cũng có các trận đấu của Bayern này đó Wolfsburg cùng với Man nữa ở ờ, uh, League One cũng có sự ra sân của ông lớn BSG nè đó rồi Nai Choi nói chung là rất là nhiều các ông lớn ra sân vào đêm nay nha anh em đó ok thì vào cái trận đấu này thì uh, tiến sẽ lên video cho anh em lựa chọn cho anh em nhận định cái trận đấu giữa cái thằng MU với Aston Villa thì trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, à, 20 giờ tức là 8 giờ tối ngày hôm nay đấy trận này là thuộc vòng thứ 34 tại ngoại hạng Anh nha anh em thì trước khi phân tích cũng như nhận định và đưa lên mã kèo trận đấu này cho anh em tham khảo ấy thì anh em nhớ ấn trước cái nút đăng ký theo dõi kênh đó đầu tiên là kênh tiến số kèo à, tiếp theo là cái kênh uh, tiếng bóng đá nha anh em đó và thứ ba là kênh tiếng bóng đá vip thì tiếng cũng nhắc lại lần nữa là tiếng bóng đá vip là cái kênh này tiếng vừa mới lập hôm qua thôi đó tiếng sẽ đẩy full các mã kèo tại cái vòng đò à, tại cái giải đấu mà sea games 32 là mùa này để cho anh em uh, tham khảo các mã kèo đó đó tiến sẽ đẩy full các trận đấu tại sea games 32 lên cái kênh này cho anh em nhé anh em nhớ đăng ký ủng hộ tiến nha tiến cũng cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi ủng hộ tiến thời gian qua ok thì quay lại trận đấu giữa mu với tomila thì đầu tiên tiến sẽ cho anh em xem tham khảo mã kèo của hai đội bóng này trước này để anh em thì uh, hiện tại nhà cái đã đưa ra mã kèo chấp khá là cao dành cho MU chứa Aston Villa với mức chấp đó chính là chấp 0.75 cả trận chứa Aston Villa này đó và MU cũng sẽ chấp Aston Villa với mức chấp là 0.25 ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.75 cho mã kèo chặn và 1.25 cho mã kèo ngay trong hiệp 1 nha anh em à, và các trận đấu tại ngoại hạng Anh cũng đã có đầy đủ các mã kèo gốc cũng như thẻ phạt đây kèo gốc ở trận này Mu sẽ chấp gốc Aston Villa với mức chấp là 2 hòa đó và chấp một hòa ở ngay trong hiệp 1 về mã kèo góc luôn còn mã tài xỉu góc ở trận đấu này cũng khá là cao đó 10 hòa kèo góc cho mã kèo à, tài xỉu cái chặn và 4.5 kèo à, tài xỉu góc cho ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo thẻ phạt 3.5 đó chính là mã kèo tài xỉu thẻ phạt trong trận cầu này nha anh em đó còn về cái mã thẻ phạt kèo chấp thì hai đội đang có mã kèo khá là đồng nhau đấy thì nói chung à, đây là những mã kèo mà tiến đã sàng lọc ra đưa lên chủ yếu cho anh em tham khảo thôi đó chưa chắc chắn gì ở những mã kèo này hết nha anh em đấy cho nên à, anh em muốn có được nhiều mã kèo hơn thì thì tốt nhất anh em cứ uh, chơi trên trang đi đó anh em mà chưa tìm được một trang chơi cứ liên hệ với tiến tiến sẽ giúp đỡ cho anh em nhé đó còn hiện tại những cái mã kèo này chắc chắn sẽ nó sẽ có nhiều thay đổi trước giờ bóng lăn đó nên chưa chắc chắn được đây là những mã kèo chính thức đúng không anh em đó vì tiếng nhận định khá là sớm cho anh em chủ yếu cho anh em chúng ta có thể lấy được cái đề xuất từ youtube từ cái video này ấy, cho anh em có thể tìm kiếm được cái kênh của tiếng để anh em xem tham khảo các mã kèo mà thôi đó còn cái việc mà chơi được nhiều mã kèo hơn thì như tiến đã nói chỉ có trên trang thôi anh em trên trang thì nó có cả chục cả trăm cả hàng hai ba trăm mã kèo khác đó những cái trận đấu lớn như thế này là ba bốn trăm mã kèo khác là bình thường anh em đó thì để chơi trên trang bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking là chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải sử dụng ví momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ ngay với tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiếng ghim ở phía dưới màn hình này đó hoặc là anh em có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong video ấy đây tiến cũng sẽ giới thiệu cho anh em luôn thì những cái video mà tiến đăng lên tiến đều ghim những cái đường link dưới phần mô tả như là fanpage này đó tele tiktok và facebook cá nhân anh em có thể liên hệ một trong bốn nền tảng này qua cái cách là ấn trực tiếp vào những đường link dưới phần mô tả nha anh em còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo 0963 731 346 ok thì anh em thật sự cần đủ điều kiện liên hệ tiến sẽ giúp đỡ anh em đưa tất cả anh em vào nhóm miễn phí luôn đó và hướng dẫn cho anh em uh, cách chơi trên trang cách tạo tài khoản đó hướng dẫn cho anh em cách vào kèo cách đặt cược hướng dẫn đầy đủ không mà bỏ rơi anh em là hết nhá anh em thật sự cần thì tiến sẽ giúp đỡ thôi đấy còn nếu ai mà sợ bị lừa này nọ nạp được cũng không được này nọ thì tốt nhất né ra tiến không có rảnh mà đi giải thích cho từng người đâu cũng không có rảnh mà đi giúp hết tất cả anh em đâu đó tiến chỉ giúp những anh em nào thật sự cần mà tin tưởng tiến thôi ok thì quay lại với mã kèo hiện tại à, anh em hãy cùng tiến phân tích nhận định về cặp đấu này trước khi mà đưa ra sự lựa chọn mà hợp lý nhất để cho anh em chúng ta có thể đầu tư nha đây anh em, thì đầu tiên nhìn vào màn hình anh em có thấy được là đây chính là cái uh, sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này. Màu U chủ nhà sẽ ra sân với sơ đồ là ba bốn hai một Đó cái tiền đạo cấm cao nhất đó chính là sự quay trở lại của cái thằng Anthony Martial. À, cái bộ ba hậu công trận này đó chính là Rashford cùng với Anthony và Bruno Fernandes đó và cái bộ đôi mà à, bộ đôi tiền vệ trung tâm đó chính là Casemiro đó cùng với à, Sabitzer thì đây chỉ là cái sơ đồ dự kiến thôi nhé anh em đó không có gì chắc chắn trong cái sơ đồ này hết à, vì à, trước cái giờ bóng lăn thường cái giờ đội hình chính thức nó sẽ thay đổi rất là nhiều về thế trận cũng như là về cái đội hình anh em đây chỉ là các chuyên gia nhận định đưa ra tiếng muốn nhắc thì cho anh em chủ yếu anh em nhớ để anh em tham khảo thôi nhá đó còn về đội khách Aston Villa thì nó sẽ ra sân với sơ đồ là 442 cái bộ đôi tiền đạo của Aston Villa đó chính là Watkins cùng với Buendia đó à, ok thì anh em đảo qua về cái tình hình chấn thương của hai đội cùng với tiếng này đây anh em đầu tiên đầu tiên là về cái tình hình chấn thương của đội chủ nhà MU thì anh em có thấy được là MU đang thiếu vắng đến tổng cộng là 8 cầu thủ trên cái băng ghế chấn thương đó một cái dàn chấn thương khá là nghiêm trọng dành cho uh, câu lạc bộ Manchester United đúng không anh em khi mà à, hậu vệ Varane này đó hậu vệ rất quan trọng như Varane hay là à, Martinez này đó đều chấn thương này đó Mcray thì đã có cơ hội đã có cái dấu hiệu bình, bình phục nha anh em đó chỉ có dấu hiệu bình phục thôi à, có và có thể quay à, quay trở lại ra sân trong trận cầu đêm nay quan trọng là huấn luyện viên Ten Hag có cho nó ra sân hay không có mạo hiểm để, để đưa cho cái thằng Matray ra sân hay không thôi đó ngoài ra thì có sự vắng mặt uh, rất là đáng tiếc của các trường hợp như là uh, Donny Van der Beek này đó Matamine này đó hay là uh, Greenwood này cũng như là Ranacho đó các cầu thủ khá là quan trọng anh em còn về đội khách Aston Villa thì cũng thiếu vắng đi bốn cầu thủ do chấn thương trong trận cầu đêm nay đó chính là uh, Maticat cùng với Balay và Camara và Coutinho đó cái trường hợp mà vắng mặt đáng tiếc nhất của Aston Villa đó chính là Philippi uh, ờ, Coutinho nha anh em đó và tiếp theo đây anh em có thể đảo qua về cái bảng xếp hạng của hai đội cùng với tiếng nha Ok, à, đầu tiên là đội chủ nhà MU thì đang có được 60 điểm sau 31 vòng đấu với 18 thắng 6 hòa và 7 thất bại này, ghi được 48 bàn thắng và để thủng lưới 39 bàn. Còn về đội khách Aston Villa thì có được 54 điểm sau 33 vòng đấu với 16 thắng 6 hòa và 11 thất bại, ghi được 46 bàn thắng và để thủng lưới 41 bàn. Nhìn chung thì MU đang bỏ xa cái thằng Aston Villa đến 6 điểm trên bảng xếp hạng cũng như là thi đấu ít hơn cái thằng Aston Villa này đến hai trận luôn nha anh em. Đó. Nếu như MU làm tốt ở trận đấu này, có được một chiến thắng cho Aston Villa, chắc chắn MU sẽ vươn lên được cái vị trí thứ ba khi mà có cùng 32 trận đấu với Newcastle nhưng lại có được 63 điểm và hơn Newcastle một điểm nha anh em. Đó. Nói chung cái cửa mà để MU giữ cái vị trí top 4 hiện tại chắc chắn là cỡ 80% MU chắc chắn sẽ giành được cái vị trí top 4 ở ngoại hạng Anh anh em. Đó. Đấy còn về Aston Villa à, Aston Villa thì nó đang ờ, kém cái vị trí top 4 gần nhất như là Tiến đã nói anh em là MU với 6 điểm cách biệt đấy cho nên à, cái cơ hội để Aston Villa cạnh tranh vào một cái vé dự top 4 cũng đang rất là trong gai rất là khó khăn anh em khi mà nó đã thi đấu đến 33 vòng rồi đó và hiện tại thì nó chỉ còn cái cơ hội để giữ vị trí thứ sáu hoặc là tốt hơn là lên cái vị trí thứ năm mà thôi đó cái vị trí top vị trí top 4 là gần như là sẽ không ờ, không còn đối với Aston Villa nữa nha anh em đấy thì tiếp theo à, anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội bóng này nhé đây đầu tiên là anh em nhìn qua về cái phong độ của đội khách này cực kỳ ấn tượng luôn em khi mà nó có được hai uh, hai trận hòa và 8 chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh bất bại liên tiếp 10 vòng đấu thì Aston Villa đang thể hiện cái bộ mặt uh, hoàn toàn khác ở cái trận ở, ở cái giai đoạn lượt về này khi mà nó thể hiện một cái uh, uh, lối chơi khá là khó chịu cũng như là cái đội hình của nó có độ gắn kết rất là cao anh em đó từ công đến thủ đều thi đấu rất là tốt luôn đó và trong đó cũng có các chiến thắng là ấn tượng này như là trận thắng 2-0 trước Everton này đó rồi 2-0 à, trước Chelsea này đó rồi 1-0 trước Crystal Palace Crystal à, Crystal Palace cũng như là trận thắng 3-0 trước Bournemouth này đó rồi thắng 2-1 trước Leicester cùng với đó là trận thắng 2-0 trước Nottingham và trận thắng 3-0 trước chiếc chè Newcastle đó và gần đây nhất là trận thắng 1-0 trước Fulham ngay trên sân nhà thì trong cái trận thắng ở cái chuỗi bất bại 10 trận liên tiếp tại ngoại hạng Anh của Aston Villa thì có đến tổng cộng là uh, ờ, 7 chiến thắng là không để thủng lưới luôn em một cái vòng độ phải nói cực kỳ đáng nể dành cho Aston ở cái dòng lượt về này đó còn về đội chủ nhà MU thì nó có được tổng cộng là hai thất bại đó hai thất bại hai trận hòa uh, và hai thất bại hai trận hòa và 5 chiến thắng ở 9 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì tại cái giải đấu cúp FA thì nó cũng đã tiến vào được đến cái vòng mà chung kết nha anh em chung kết MU sẽ đối đầu với Man City đó đối đầu với Man City vào tháng 5 sắp tới cái trận chung kết uh, uh, trận chung kết thành man thì đầy hấp dẫn đang đợi anh em ở cái vào cái tháng 5 nha đó còn tại giải đấu uh, cúp C2 thì MU cũng vừa bị cái thằng Sevilla loại ở những vòng đấu trước khi mà ở trận lượt về nó đã nhận thất bại tới tỷ số đó là 0-3 trước Sevilla một cái tỷ số khá là tệ dành cho quỷ đỏ khi mà có những cái chiến thi đấu xa nhà đó còn tiếp theo đó thì những trận đấu gần đây thì nó lại uh, tiếp tục có một cái trận hòa đầy tiếc nuối trước cái thằng Tottenham với tỷ số là hai đều đây Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận đấu này thì anh em thấy này ở trận này quỷ đỏ nó đã uh, thi đấu trên sân khách và con mã kèo là chấp đội chủ nhà Tottenham là 0.25 thì ở trận đấu này quỷ đỏ chính là cái đội mà mở bàn thắng mở tỷ số rất là sớm anh em từ phút thứ bảy thôi của Sancho mà số 1-0 này đó vào phút 44 thì quỷ đỏ từ cái pha uh, ghi bàn của Rashford đã nâng tỷ số lên hay không cũng giúp cho quỷ đỏ uh, nâng tỷ số là giúp cho quỷ đỏ có được hai bàn thắng trong ngay trong hiệp 1 luôn nhưng mà bất ngờ là ngay trong hiệp 2 thì quỷ đỏ đã bất ngờ để cho Tottenham gỡ hòa với tỷ số hai đều đó một trận hòa đầy đáng tiếc của MU thì nhìn vào cái phong độ của hai đội anh em có thể thấy là về cái những cái pha kiểm soát bóng thì MU dần như gần như là kiểm soát toàn bộ thế trận trước Tottenham với 60% so với 40% của đội chủ nhà đó nhưng về cái cơ hội mà tạo ra hai đội khá là đồng đều nha anh em 18 cho Tottenham cũng như là 17 cho MU đó và MU thì có 8 pha gây nguy hiểm cũng như Tottenham thì có 7 pha gây nguy hiểm nói chung về cái độ mà tạo ra những cái cơ hội cũng như những cái pha bóng nguy hiểm hai đội đều ngang nhau nha anh em mu chỉ nhỉnh hơn ở cái việc kiểm soát bóng thôi đó bỏ trận đấu này cũng đã xuất hiện rất là nhiều góc đến 14 góc cả trận đấy thì đây là những cái thông số ở cái trận thi đấu vừa rồi của MU uh, trước Tottenham với trận hòa tỷ số hai đều nha anh em tiến chỉ cho anh em xem lại để có thêm những cái thông số thống kê để cho anh em có thể đầu tư kỹ hơn vào trận cầu này thôi đấy Ok thì quay lại với trận đấu giữa MU với Aston Villa thì như Tiến đã nói là cái phong độ của Aston Villa hiện tại đang nhỉnh hơn cái thằng MU cực kỳ nhiều. Đó. Còn cái phong độ trên sân nhà lẫn sân khách của hai đội thì sao? Đây, trên sân nhà thì MU lúc nào cũng thi đấu với một cái tinh thần khá là ổn anh em. Đó, một cái phong độ sân nhà cực tốt của MU khi mà nó có được 3 thắng một hòa ở bốn vòng đấu gần nhất được thi đấu trên sân nhà Old Trafford của mình đó 1-0 trước Benford 2-0 trước Everton cũng như trận thắng 3-1 trước Fulham tại cúp FA đó <laughs> ờ, và trận hòa hai điều trước Sevilla đó thì còn về đội khách Aston Villa thì nó lại có được 3 thắng 2 2 hòa ở 5 vòng đấu gần nhất à, những cái chiến làm khách gần nhất của Aston Villa thì đều thi đấu cực kỳ hay và cực kỳ chắc chắn anh em đó thắng 2-0 trước Everton cùng với Chelsea này rồi thắng 2-1 trước Leicester và hai trận hòa cùng tỷ số một đều trước uh, West Ham cũng như là Brentford ở cái trận hòa mới đây đó phong độ cực kỳ tốt của Aston Villa À, còn trong lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy là hai đội này cũng có lịch sử đối đầu khá là ngang cơ nhau khi mà có được hai trận hòa và một chiến thắng một thất bại uh, của MU khi mà đối đầu với Aston Villa cả hai đều có những cái thông số khá là cân bằng nhau nha anh em đặc biệt là hai trận hòa mà hai đội ờ, ở bốn vòng đấu đối đầu với nhau gần đây gần nhất là đều là hòa với tỷ số hai đều đó còn ở tại ngoại hạng Anh mùa này anh em nên nhớ nhé tại cái giải đấu ngoại hạng Anh mùa này thì trên sân nhà Aston Villa cũng đã đánh bại MU với tỷ số là 3-1 đó và quay lại với cái trận đấu cúp liên đoàn Anh tại cái giải đấu cúp liên, liên đoàn Anh ấy, thì Mu đã hạ cái thằng Aston Villa với tỷ số là 42 và loại Aston Villa khỏi cái giải đấu cúp liên đoàn đó thì nói chung hai đội đều mỗi đội mỗi bên đều có một cái chiến thắng nhưng mà đặc biệt những trận đấu của hai đội bóng này khi mà đấu đầu với nhau đều xuất hiện rất là nhiều bàn thắng anh em đó đều có bốn đó ba trận bốn bàn thắng và một trận sáu bàn một cái uh, uh, thông số một cái thế trận mà khi hai đội đối đầu với nhau khá là mở nha anh em đấy Ok thì à, với những gì Tiến đã phân tích Tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số khác về lịch sử đối đầu của hai đội này Đây anh em 4 trên 5 trận đối đầu với nhau gần nhất cả hai đội đều có được bàn thắng của lũ đối phương cũng như có từ 3 bàn thắng trở lên cái tỷ lệ về tài ở cái trận đấu của hai đội này rất là cao cũng như cả hai đội đều ghi bàn trong cái một cái trận đấu cũng về cái tỷ lệ khá là cao luôn nha anh em đó còn về cái mã kèo góc thì 5 trên 6 trận gần đây nhất cả hai đội khi đối đầu với nhau thì đều có dưới 10.5 góc cái tỷ lệ về xỉu góc cũng ờ, khá là trong trận đầu này nhưng mà tiến lại không khuyến khích anh em vào cái mã xỉu góc nha anh em vì ngoại Anh hiện tại đang trong cái giai đoạn mà cuối mùa giải ấy cho nên những cái pha mà à, phản công biên cũng như là là về cái độ mà à, thử nghiệm đội hình tấn công hai bên của hai đội này đặc biệt là hai MU nó đang à, thiên về cái lối chơi là tấn công biên ở cái mùa giải năm nay đó cũng như Aston Villa cũng như phản công những cái pha phản công của Aston Villa cũng chủ yếu ở hai bên cánh mà thôi đó rất dễ xảy ra những quả phạt góc đấy cho nên tiến lại không khuyến khích anh em vào cái mã kèo ờ, phải gốc làm gì hết nha anh em anh em nên bỏ cái mã này đi còn nếu anh em kết thì có thể dựa vào thông số này nó có để ờ, vào cái mã xỉu gốc luôn cái này là tùy anh em nhé ok thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái mã kèo hiện tại nhà cái đưa ra thì tiến chốt cho anh em các mã kèo như sau đầu tiên không thể thiếu đó chính là mã kèo tài 2.35 cả chặn 2.75 cả chặn đây là mã kèo mà tiến uh, uh, rất là kết anh em có thể đầu tư theo tiếng mã kèo này nhé thứ hai thứ hai là anh em có thể vào thêm cho tiếng đó chính là mã kèo uh, tài mã kèo tài 1.25 ở ngay trong hiệp 1 luôn đó và tiếng dự đoán trận đấu này sẽ có cái số bàn thắng là từ 3 à, đến 4 bàn trở lên đó cho nên anh em có thể đầu tư mạnh cho tiếng vào hai mã kèo này đó thì ok nếu như mà anh em nào học má chung ý với tiếng thì anh em có thể đầu tư theo tiếng nhé còn nếu như mà anh em nào mà mà mà uh, thấy nhận định của tiếng không hợp ý khác mã với anh em ấy anh em có thể xem và tham khảo thôi ok thì tiếng cũng uh, uh, muốn nhắc thêm một điều những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín đó thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online đấy thì anh em cứ ờ, có một trong hai điều kiện đó thì cái điều kiện thứ hai đây đó chính là sử dụng ví momo nha anh em đó đủ một trong hai điều kiện cứ liên hệ ngay cho tiến à, nhé anh em anh em cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963 731 346 tiếng ghim phía dưới màn hình này hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong video ấy tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em đưa anh em vào nhóm một cách miễn phí cũng như hướng dẫn cho anh em một cái uh, uh, trang chơi hướng dẫn cho anh em tạo tài khoản cách vào kèo cách đặt kèo ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em cần thì cứ liên hệ với tiến thôi đó tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em còn nếu như mà anh em nào sợ bị lừa thì tốt nhất né ra đừng có liên hệ làm gì mất thời gian nhé ok thì tiến cũng sẽ chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé và anh em cũng đừng có quên là để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo này cũng như là hai cái kênh mà tiến mới lập gần đây đó chính là kênh tiến bóng đá cùng với kênh ờ, tiến bóng đá vip luôn nha anh em ok tiến cũng sẽ kết thúc video nha tiến ờ, hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp